vậy Em đẹp nhất trên thế gian này Gặp em vào thời điểm anh đang chạm tay trả lẽ Chỉ riêng ta không may mắn vậy Muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không gian tay yêu